trời ơi ông què dĩ đây bà thôi xuống đây bà tôi chịu rồi trời ơi trời ơi Giờ sao? Muốn gì? Nhậu không?

Thank you.